chào anh em nha thì um, hôm nay là cái thị trường nó rất là gây cấn cho mọi người cái nến trắng nó xuất hiện thường xuyên từ sáng đến giờ cho nên là mình sẽ bắt đầu với số vốn là 100 đô và thị trường nó khó thì mình sẽ đi theo cái kiểu là vốn dày một cái xíu à, xong rồi mình đi lệnh nhỏ nhỏ từ từ khi nào mà mình gặp lệnh ok thì là bắt đầu mình sẽ uh, tăng vốn lên một tí xíu cái mọi lần là mình thường hay lấy vài đô mười mấy đô để mình add lên mà do cái thị trường thì ngày hôm đấy là nó không có bị biến động nắng trắng không nhiều đấy ngày hôm nay từ sáng giờ là hình như ô nào cũng xuất hiện nến trắng hết có có có cái một ô thì nó tới à, tám trắng cũng có luôn cho nên thị trường hôm nay rất là xấu chứ không có được đẹp nha Rồi cái cái cây nến này nó đang nằm trong cái đường mà a Đang còn nằm trong giờ mà a đỏ và A xanh ha. Gặp cái nến vuông bằng đích nữa. <coughs> Thì mình sẽ chọn cái này là lên tăng. Còn khi nào mà cây nến đỏ nó nằm à, nó nằm trong mà a nhưng mà nó nằm khúc trên nó vẫn còn một chừa một cái khoảng để đi xuống thì mình mới đánh lệnh đỏ thôi còn cái lệnh này thì nó nằm ở trong cái đường diêm a nó chưa qua được diêm a xanh nó còn nó chạm diêm a xanh thì mình sẽ đến cái tăng này thì tỷ lệ win của cái thế nét này rất là cao nha tiếp tục thì các cây nến đất mục thì các cây nến vuông nó đã qua được cái đường nhiên mà a đi lên thì trước cái cây nến mà a thì mình gặp cái nến búa đó mọi người thì nó vẫn còn nằm trong, trong nhiên mà a nó nằm trong nhiên mà a thì ừ, mình sẽ đánh một cái tăng đi lên đánh một tăng cây lên tăng cây lên nha nó phải vô được cái đúng cái thế nến đúng cái đường nhiên mà a thì mình mới vào lệnh được đó còn mình nằm chưa tới nhưng mà a gần sát nhưng mà a thì mình cũng không có vào được một lệnh đâu nha một là nằm trong nhưng mà a dính nhưng mà a có lệnh tăng á còn có lệnh đỏ dính nhưng mà a thì mình không đánh được đâu còn có lệnh tăng thì mình sẽ đánh ngược lại của, của đánh đỏ thôi viêm mà a cái nến xanh nó nằm trong dây mà a nhưng mà nó nằm trong dây hẹp khi mà dây mà a nó đang bằng ngang thị trường thì mình về một cây đỏ để đu binh bông thị trường nha thế còn nguyên cái đoạn này Đây, cái cây này giật mình lót rồi giật chiều rau để mạnh quá giật chiều rau để mạnh nó xuống đỏ luôn rồi xuống từ từ đụng cái cản là mắt xanh rồi nhưng mà nó lại chừa, nó giật mạnh chừa rau lên thì cái cái rau đó cái rau nến đó nó sẽ ờ, giúp cho cái nến nó còn trả một cái nến mù rau nữa Rồi ờ, lót 500 lẻ chín đô thì à, bạn nào chơi không có vốn á, thì mình cứ chơi đều lệnh nha đừng có ờ, học theo mình chơi cái cách này vì khi cái vốn này mình dày thì cái tâm lý mình chơi thoải mái mình gấp lên không sao tại vì mình chơi trên lời của mình rồi mình chơi trên lãi của mình rồi cái vốn mà mình lúc ban đầu mình bỏ ra mình để mình chơi mình để mình chơi á có một ngàn thôi nhưng mình thành một ngàn mình đánh nhẹ nhẹ nhẹ nhỏ mình đơn vốn lên Nên mình thoải mái cái tâm lý để mình gồng nha còn các bạn không có vốn thì các bạn không có nên chơi như vậy các bạn nên chơi điều vốn thôi tiên để các bạn mà muốn chay thì các bạn nên học nên học nha thì mình có dạy những kèm để dạy cho các bạn á nên học cái này thì mình uh, tăng vô tăng nhưng mà cái lúc nó đang trừ rau rồi nó còn nó size mà a thì có cơ hội nó lên tăng tiếp size mà a nó có nếu mà nó trên đường như mà a đỏ thì mình gặp cái cây nến mà nó sai size mà a thì mình không vào lệnh được nha còn cái a thì size mà a thì mình chỉ có khả năng đánh cây giảm thôi cây đánh trắng này còn đối với nến dây mà a sa dây mà a thì à, nó mà chừa ra một chút xíu lên thì mình đánh tăng nó ok hơn là nến bằng tạo bằng đít nha nó hiện một cái đánh búa thì trường đi ngang nè mình sẽ đánh tăng tiếp nó hiện cái đánh búa nó bằng ngang là cái kết quả đằng trước mình sẽ đánh trắng thì mình sẽ bắt bên vòng nha rồi mình win nè mình tiếp tục vào cái tăng ở đây theo cái gì mà a đỏ hướng lên đẩy cho màu a xanh nha đây thị trường nó đánh trắng nó rất là nhiều ô nào cũng có đánh trắng nên là thị trường nó đi biến động nó đi biến động nha nó không ờ, nó không có dạng như bình yên giống như là những cái hôm thị trường khác rồi ờ, mình lót cây này nè cả thị trường bên bông thì mình đô tiếp cái này cái bên bông là cây nến chờ nó bằng cây nến kết quả lần trước nữa nên là nó đang đi ngang thì sẽ bắt bên bông đây nha nó xuống đỏ xong rồi nó lên xanh lại thôi thì trường đang nét trường nát thật mình gặp cái nến xuyên thủng màu xanh này gặp cái nến xuyên thủng qua gì mà a là nó nằm trên đường dây, dây mà a đỏ rồi nha gặp cái nến xuyên thủng mà nó nằm một cây nến nến bằng đầu bằng đít kinh ừ, như mà a đỏ đang ôm sát đường dây mà a đỏ nên lính càng cây tăng lên Để chạm đến trắng tiếp rồi mọi người trường sống kinh luôn á thì trường mà trở nến trắng là mình được là mình hòa cái này thường bình thường mà đắp tăng đó chứ tại vì sau một cái đánh trắng mà cái đánh trắng đó là nếu như mà nó mà xuống một tí nữa thì cả kết quả đỏ đó thì đồng nghĩa là nó đang viêm của trên ảo cái não ha thường ừ, thì nó sẽ xuất hiện đây là màu trên tăng khi mà gì mà a à, nó hướng lên 80 80 phần trăm 80 đỏ thì nó cả cây xanh nhưng mà cây nến chờ vừa nãy là cái nến trắng nhưng mà nó mình quan sát nó là màu đỏ nên là mình sẽ bắt cây sau đó cây kế tiếp đó là mình đỏ dòng đỏ còn cái cây này như thế nào thì cũng nằm ở trong đường nhưng mà a mà nó trở xuống chưa qua được dây xanh đúng mọi người thì mình vẫn tiếp tục là mình bắt xanh khúc này thì mình chơi nó hơi mệt rồi tại vì thị trường nó nến trắng thì nó đi đi bẻ tiếp hai cây ba cây đỏ liên tục cái nến trắng hồi nãy nó mà xuống tiếp tiếp là nó đỏ nữa là mình bị lót đấy thì cũng may là nến trắng là mình hòa đấy thì mình nến bắt xanh mà Rồi tiếp giả trên cái giả trên là gọi là chân giả nó giả ba cây đỏ xuống này thì mình thuận theo thị trường bắt đỏ nó tiếp nè chứ không có chất lắc xanh là tại vì mình vừa lót cái hồi nãy rồi tức là mình nó ờ, một cây một cây bắt đỏ để thay để trả lại thị trường mà một cây bắt tăng để về thị trường mà nó không được nó bắt cây đấy thì cây tức là mình vẫn đua đỏ mình theo ờ, mình theo xu hướng của nó nó xu hướng ngược thì mình theo xu hướng ngược nha ngày hôm nay đánh rất là cực vì tàu đánh trắng lúc mà sáng sớm mở ra là nó quá trời đánh trắng luôn đau máy không có chơi nữa đánh trưa đánh trưa cái vào hòa lại là còn quá trời đánh trắng luôn ô nào không đánh trắng lên thằng gái không chơi nữa mãi tới chiều mở máy ra nó ổn ổn bắt đầu mới ngồi nè nhưng mà vẫn còn vẫn có tiếng nến trắng mà nến trắng cũng không nhiều đáng kể như bằng cái lúc sáng tới trưa trả trên đi trả trên tăng để trả bốn cây đỏ thì bây giờ xuống đỏ rồi vẫn còn tiếp tục một cây đỏ tiếp để theo bám theo cái trend nó nha sẽ đi giả trend từ 4 nó sẽ trả được 4 đến 5 cây giả trend thì nó sẽ đi từ 4 đến 5 cây với lại cái là bắt binh bông hợp lý tại vì cây nến cây nến chờ nó bằng với lại cái kết quả lần trước mình sẽ bắt binh bông rồi cái cây nến này nó xuyên thủng như mà a rồi rồi nó tăng lên luôn tưởng nó cây này lót thì chứ lên luôn nè win này ba lần nhữ rồi bắt đầu đau bao nhiêu mà e rồi qua được cây lần trước nó bắt giảm qua được cái kết quả lần trước luôn giảm đây nha cái liều đánh một ngàn luôn thị trường sao một ngàn chúng ta win cái này đây là 3068 này và mình chốt cái, cái, cái, cái video này ở đây luôn ha mọi cái ngồi đánh cái video này hơi bị lâu rồi